à, mọi người cho chó ăn gì à, rất nhiều người thì cho chó ăn ờ, thịt hôm nay thịt này mai thịt khác rồi rau rồi người cho ăn cơm rồi người cho ăn cám người cho ăn thịt sống kính thưa các thể loại mình ấy thì trước đây mình cũng như mọi người cũng cho ăn hết tất cả mọi thứ nhưng mà à, đến à, gần đây ấy, thì mình chỉ cho ăn 100% cám thôi và cái đấy là nhàn nhất ngày xưa thời gian một thời gian đầu là mình cho ăn 100% cám nhưng vì cái cám cái thức ăn ờ, khô cho chó ấy, là lúc ấy giá tiền nó hơi cao là một và cái thứ hai là cũng sốt ruột vì thấy mọi người cho chó ăn thịt rồi kính thưa các thể loại thì cho nên là cũng muốn thử đổi sang để cho con chó của mình nó cũng ăn theo cái kiểu như thế xem nó ra làm sao bởi vì nghe thấy mọi người cho chó ăn thịt nghe thấy con chó nó tăng cân kinh khủng quá thế nhưng mà cuối cùng lúc rút lại thì đến bây giờ lại quay về cho chó ăn cá sau khi cho chó ăn thịt ờ, khoảng nửa năm để cảm nhận xem là nó cái cái cái cái uh, gọi là cái sự khác biệt của nó thì mình đúc rút lại là cho ăn cám vẫn là nhàn nhất uh, cái thức ăn tổng hợp thức ăn sẵn nó vẫn là nhàn nhất và đầy đủ cân bằng nhất nó không đầy đủ trăm phần trăm đâu nhưng mà nó cân bằng nhất còn khi cho ăn thịt thì sau một thời gian thì nó phát sinh rất nhiều thứ con chó rất dễ bị nóng trong rồi này kia là bởi vì các cái dinh dưỡng nó không cân đối hoặc con chó nó bị béo quá nhưng mà nó lại không khỏe nó béo nó không khỏe là bởi vì là nó bị uh, mất cân đối về dinh dưỡng đó thì như mình là mình cho ăn cám còn mọi người mọi người cũng cân nhắc nhá thì tiện ngày hôm nay à cám với lại bổ sung cái uh, chibi này nữa cái chibi này và cái uh, canxi này đó mọi người nhìn nó cả hàng này các cái đồ thì uh, cái uh, lever để sóc nữa nữa thì uh, đó là cái một cái chia sẻ để mọi người có thể tham khảo uh, cái con cho con như mình bây giờ mình chăm ấy là con cho con mình cho ăn cám cho cho con con chó trưởng thành cho ăn cám của con chó trai hoặc con chó trưởng thành tức là con chó con là cám riêng nha nó có một cái cám riêng dành cho con cho con dưới 6 tháng giai đoạn đấy là giai đoạn nguy cơ dịch uh, bệnh uh, truyền nhiễm virus uh, ờ, Karepovo thì cái giai đoạn đấy nó nên cho nó ăn một cái loại cắm dành riêng cho cái lứa tuổi đó còn trên 6 tháng ấy thì chúng ta có thể linh động chúng ta có thể cho con chó nó ăn cám cho chó choai là chó đang tuổi lớn hoặc là kể cả chúng ta cho nó ăn cám cho con chó trưởng thành cũng được và cái với con chó trưởng thành cũng thế nó cũng có một cái độ linh động cho ăn cám cho chó trưởng thành hoặc là cho ăn cho chó cho đều được và chúng ta điều tiết dựa vào cái thể trạng của con chó thôi giả sử như uh, uh, tiện đây thì mình nói về cái cái cái cái cái cám uh, cái bào cám uh, này bào cám acti này à, bao 18 cân này nhá thì cái bao này đúng tuổi của nó là dành cho chó trưởng thành nên mà như mình hiện tại bây giờ thì thì ờ, cả cho choai của trại mình cũng phải cho ăn bởi vì nó đang vào cái đợt hết cái uh, cám uh, bao hồng nhưng mà nó vẫn ăn vẫn là cứ là ok pila lên đây Rồi, ngồi đấy ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống ngồi yên đấy rồi thì với cái bao cam XT này nhá uh, tiệm đây thì cũng có nhiều người là đang dùng cái bao cám này dùng theo trại của mình thì nhiều người cũng đang dùng cái cám này thì mình hướng dẫn luôn để cho mọi người biết được cái lượng ăn của nó nhá cái lượng ăn của nó này với cái bao XT này mọi người nhìn ở đây nó có hai cái cột này một cái cột là cái cân nặng của con chó cân nặng của con chó là con chó của mọi người nó bao nhiêu cân và cái uh, cái cột này còn cái cột này gióng sang ngang này thì nó chính là cái lượng ăn trên ngày của một cái con chó từng ngày cân đấy đơn giản thế thôi lượng ăn thì nó có lượng ăn uh, ít và lượng ăn nhiều uh, dành cho những cái con chó có thể là uh, nó vận động nhiều nó vận động ít hoặc là các giống chó nó cùng cân nặng những cái đặc tính nó khác nhau cái vận động nó cũng nhiều ít khác nhau giả sử như là cùng một con chó nó khoảng tầm ba mấy cân thì nó có giống uh, có thể là giống bun nó ít vận động hơn nó ăn ít hơn này uh, bun anh hay là Ờ, một số cái giống chó khác nhưng mà ờ, vào những cái giống chó theo cái kiểu là những cái giống chó làm việc như kiểu là Malinois hay là có thể là Berger, Booking hay là những cái giống hay là Doberman chẳng hạn thì nó sẽ vận động nhiều hay là một số giống chó săn thì nó sẽ ăn nhiều cho nên nó có hai mức ít và nhiều là như thế và mọi người sẽ cho ăn ở cái mức tùy theo cái giống chó của mình giả sử như rốt thì mình cho ăn ở mức giữa còn mọi người mà nuôi cái con chó mà nó thuộc vào cái giống mà nó vận động nhiều nó tăng động nó vận động rất là nhiều thì mọi người cho ăn ở mức cao của nó đó à, về các nguyên tắc về cái lượng ăn của nó như thế giả sử vào trường hợp cụ thể của con tốt này trưởng thành thì các con cái nó khoảng uh, ờ, 40 hơn 40 cân thì mình sẽ cho ăn này ở đây là nó sẽ là từ hai lạng 7 cho đến 4 lạng 8 một ngày thì với con rốt này thực tế là mình cho ăn khoảng tầm 4 lạng một ngày khoảng 3 lạng 8 đến 4 lạng một ngày tức là cho ăn ở mức giữa đây coi như hai lạng 8 đến 4 lạng 8 thì ờ, cái mức ở giữa của nó là ba lạng tám đó còn với con cho đực ấy, thì mình cho ăn nó rơi vào khoảng tầm 5 ờ, lạng một ngày ở đây là cái mức của nó là từ 3 lạng 8 cho đến 6 lạng 2 tức này thì coi như là từ 4 lạng đến 6 lạng thì nó cái mức giữa của nó nó mức nó khoảng 5 lạng đó còn giả sử trong trường hợp mà mọi người nuôi con chó choai mọi người nuôi mấy con chó với nhau có con trưởng thành có con chó choai ấy, thì Ờ, mà mọi người muốn cho nó ăn chung thì mọi người vẫn dùng cái cám này được thì khi ấy á cái con cho trai là mọi người sẽ cho nó theo cái cân nặng của nó đây 5 cân 10 cân 20 cân 30 cân ở đây và gióng sang cột và mọi người cộng thêm cái khoảng tầm 15 phần trăm đến 20 phần trăm tức là tăng thêm giả sử ở đây nếu mà con chó choai ở đây mà nó con chó choai nó khoảng 10 cân này ở đây nó ghi là ăn 150 g thì mọi người cho nó ăn khoảng tầm 200 g với con 20 cân ở đây nó ghi khoảng uh, nó ghi ở đây là 270 g ấy thì con 20 cân 270 g thì mọi người cho nó lên coi như nó nó là khoảng 300 g nên mọi người cho khoảng 3 lạng rưỡi. Tức là mọi người cộng thêm lên, cộng thêm lên khoảng tầm 20% hoặc là có thể cộng thêm lên đến 50% tức là con chó choai nó ăn gấp rưỡi cái con chó nó có thể ăn gấp rưỡi con chó trưởng thành được cơ thì trong cái trường hợp mà cái mọi người nuôi con chó mà mà mọi người cho con chó choai ăn con cá mà ôm cho trưởng thành thì mọi người tăng cái lượng ăn lên là ok còn cái với con chó trưởng thành thì mọi người cứ cho ăn đúng như là cái hướng dẫn này là cái con chó là nó đã đầy đủ dinh dưỡng lắm rồi một con chó to như Pila này chẳng hạn nhưng nó chỉ ăn có gần 4 lạng một ngày thôi như Pila bốn mươi mấy gần 50 cân mình cho nó ăn theo đúng cái cứ ăn của con chó 40 cân thì mọi người cứ nhìn cái thực tế của nó đây và pila này là pila này là đang thì ờ, gọi là giai đoạn tuổi già nhé là cái giai đoạn mà pila bây giờ là 11 tuổi là coi như nó là cái con chó là nó vào tuổi già rồi cái tiêu hóa của nó là nếu mà như bình thường nó sẽ kém hơn nhưng mà mọi người nhìn pila nó như một con chó thanh niên luôn đó là về cái chế độ ăn và mọi người lưu ý là ăn cám hay là ăn thịt hay là ăn cái gì mọi người cứ bổ sung thêm cái chibi này cái chibi này là nó là cái mà nó tăng cái tiêu hóa cho con chó và nó bổ sung nó phải gọi là là là gọi là bột uh, khoáng dinh dưỡng nhưng mà thiết yếu cho con chó bất kỳ một con chó nào luôn muốn cái con chó mà nó khỏe và nó đẹp thì bổ sung cái này nó cũng không thêm bao nhiêu tiền nhưng mà nó có thể mọi người sẽ có thể nhìn thấy cái hiệu quả của nó ngay lập tức chỉ sau khoảng tầm nếu mà mọi người mà trước đây chưa dùng nha mọi người bổ sung chỉ sau khoảng 2 tuần mọi người thấy nó con chó nó khác rồi lông nó bóng hơn hẳn luôn nhìn con chó nó mỡ màng và lông nó bóng hơn hẳn dù con chó nó không béo nhá còn nếu mà mọi người mà ở trong những cái ờ, với những cái trường hợp mà mọi người nuôi những giống chó nhiều lông thì mọi người tăng cái lượng ăn chimi lên một chút một ngày có thể mọi người cho ăn một thìa đến hai thìa hoặc là những con chó nó mới ốm dậy mọi người cũng cho ăn một thìa đến hai thìa trên một ngày chia ra các bữa đảo lẫn vào đồ ăn thôi rất đơn giản còn với con chó bình thường giả sử như pila chẳng hạn là cái lượng dùng chibi mình cho nó dùng nó không có nhiều đâu nó chỉ trên nửa thìa thôi tức là một cái hộp chibi này 400 gram ấy, thì nếu mà một con chó nó phải ăn được khoảng tầm gần 2 tháng nếu với của một con như to như pila nhé đấy mình nhắc lại là với mọi người mà nuôi những giống chó lông, lông dài thì nó sẽ tốn hơn một chút còn với rốt hay là các giống chó lông ngắn thì một ngày nửa thìa thì mình nói con chó lúc nào nó bóng mướt luôn mà nửa thìa thì thì tính ra một cái hộp 300 nghìn một hộp chibi 400 g là 300 nghìn nó ăn khoảng tầm 2 tháng tức là gì cho nó cái vào cái chế độ ăn của nó tính ra trên ngày là 5 nghìn một ngày nhưng mà con chó nó sẽ tốt nhìn trông nó khác biệt hoàn toàn luôn nó chỉ thêm được có 5 nghìn một ngày nhưng nó khác biệt hoàn toàn mình có thể khẳng định một điều ấy nếu mà với những con chó mà mình nuôi nha và cái chế độ ăn của mình chỉ có thế thôi cái này là là mình là hoàn toàn thực tế nhá cám này chibi này và những con đang tuổi lớn hoặc những con tuổi già những giai đoạn cần thiết nữa thì cho nó canxi nano là ok rồi nhưng mình đảm bảo là nếu kể cả so với những con chó ở các cái trại ở bên tây người ta nuôi ấy, thì con chó của mình nó cũng đẹp bằng hoặc đẹp hơn nhìn nó mỡ màng bằng hoặc mỡ màng hơn nhá và chó của mình đây là hoàn toàn là bình thường chứ mình không có lau không có gì cái thứ gì cả không phải là lên video rồi lau rồi này kia đâu mà nó còn đang vừa mới rũi ở dưới nền nhà nó lắc lư các kiểu em vuốt một phát cái lông này có khi là tay nó bám đầy đen đen đấy thì ra ghét rơi này đó là bởi vì sao bụi nó bám vào lông mà nó cũng còn bóng như nó thì đó ờ, cái video này tiện là chia sẻ về cái chế độ ăn uh, nuôi chó làm sao nó nhàn này nó hiệu quả này và nó lại cũng là giá hợp lý rẻ tiền không có phải là đắt tiền ngày xưa thì nó rất là đắt bởi vì cái cám ngày xưa như mình nói ấy, là cái cám ngày xưa thời trước mà khi mà mình nuôi 100% bằng cám ấy, cái chi phí cho một cái con chó trưởng thành này một tháng đấy nó phải rơi vào khoảng từ 2 triệu cho đến 3 triệu cho một con rốt trưởng thành cái tiền ăn nhưng như bây giờ ấy, với cái cám ờ, của Đức này ấy, thì nó rẻ hơn nhiều nó chỉ còn một nửa thôi nó cái chi phí uh, trên đồ ăn cho con chó một tháng nó chỉ rơi vào khoảng tầm một triệu đến một triệu rưỡi gọi là quá là nhàn luôn một đấy là mình đã tính bao gồm tất cả các loại bổ sung rồi chứ còn nếu mà tính lượng ăn của một con chó uh, 40 50 cân này thì một ngày nó khoảng tầm 25.000 cộng thêm với bổ sung mà nữa mình coi như hẳn 10.000 bổ sung nữa nên là 35.000 thì nó mới đến một triệu hơn một triệu nó là vô cùng nhàn còn mọi người nuôi những cái con chó nhỏ nó cỡ khoảng tầm hai mấy ba mấy cân đấy thì mình nói là một ngày nó chỉ khoảng tầm tất tật nó chỉ rơi vào khoảng tầm 10.000 15.000 thôi tức là là là nó đã đầy đủ tất cả các thứ rồi để mọi người nuôi một con chó mà nó đẹp hơn cả bên tây nuôi luôn nhé mà con chó nó khỏe nó đẹp nó vui vẻ nuôi nó vui nó ít khi nó phát sinh cái này cái kia lắm trời rất là nóng thì nó mới bị nóng trong chứ còn nếu mọi người mà cho nó ăn ờ, nhiều người thì lựa chọn là cho nó ăn thịt rồi cơm rồi rau cái theo các kiểu một là nó vô cùng mất thời gian hai là dù mọi người làm thế nào nó cũng không cân đối được bởi vì những cái thứ ấy nó vẫn chưa đủ bởi vì mọi người phải biết là trong một cái ờ, thức ăn tổng hợp này nó là gồm bao gồm mười mấy loại chứ nó không phải là chỉ có mấy loại như chúng ta làm thế mà nó vừa mất thời gian vừa mất công mà nó vẫn không đầy đủ được thì mọi người thích cái cho con chó của mình nó ăn mà nó ngoan miệng ấy thì thỉnh thoảng mọi người có thể đổi bữa còn mình khuyên mọi người là nên cho nó ăn cái thức ăn theo kiểu là thức ăn ờ, tổng hợp thức ăn uh, sản xuất sẵn này nó sẽ tiện hơn nhiều vừa tiện này cho chủ này vừa tốt cho chó này mà lại thì, uh, uh, gọi là cái chi phí nó cũng không có cao so với mọi người cho ăn đồ tươi đâu đồ tươi mình cho ăn nó còn nó còn tốn hơn đấy Ok ờ, xin ờ, chào tất cả mọi người nhé Mọi người thấy video hay thì mọi người like và chia sẻ giúp kênh nhé Đợt này ờ, nghe thấy đề xuất ít quá ít lượng xem ít và cũng bận nữa thành ra là ít video thì mình sẽ cố gắng trong thời gian tới là sẽ có nhiều những cái video chia sẻ mọi người hơn ai mà có câu hỏi gì liên quan đến nuôi chó thì mọi người để lại bình luận ở dưới video nhé. À, <laughs> xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo Thank you and uh, see you again.